Chào tất cả anh em Ở cái ờ, clip ngày hôm nay tôi ờ, nói tiếp tục gửi đến anh em và giới thiệu với anh em về cái bộ ờ, hột tài xỉu bay Khi nghe nói đến hột tài xỉu bay ấy, thì nhiều anh em mà đã xem clip của tôi thì anh em cũng chắc là biết rất là rõ bởi vì sao hột tài xỉu bay nó là như nào Còn khi lắc thì chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu được hoặc là lắc hột đi được còn khi ờ, muốn giữ tài giữ xỉu là như thế hoặc là lắc hột ờ, đi hột đi đó là chén tài chén xỉu là như thế nhiều anh em cũng ờ, xem clip này và nhiều anh em cũng đã mua sản phẩm bộ tài xỉu bay này rồi thì cũng có rất nhiều anh em là không tin về cái hiệu quả của bộ hột tài xỉu bay này bởi vì lý do vì sao đối với lại những cái bộ hột tài xỉu nó tang ấy thì khi anh em à, ví dụ như là nắp âm dương này hoặc là dĩa hai chiều này thì anh em ờ, anh em có thể giữ tài giữ xỉu được còn với hột gọi là hột không tang tôi không nói là hột bình thường nhé mà với những bộ hột tài xỉu không tang ấy, thì anh em không thể làm được điều đó bởi vì sao rất khó để giữ tài giữ xỉu à, chúng ta chỉ có thể biết được bên trong là tài hay là xỉu thôi còn nếu muốn lắc ừ, tài hay là xỉu thì không thể được rất nhiều anh em không tin điều đó và hôm nay tôi sẽ chứng minh cho anh em một điều tôi sẽ sử dụng cái bộ hột tài xỉu bay này và tôi sẽ giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột đi được trên đây nó là hai cái bộ hột tài xỉu đây nó là cái bộ nắp âm dương này cả hai nhá, đều là cái cống ờ, cái thố được đường à xin lỗi cái cống cuộn à, cái cống đong rượu đây nó là bộ cỏ tang tôi xin giới thiệu luôn đây là bộ cỏ tang còn đây là bộ hột tài xỉu bay bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về 500 để tôi sẽ thử về cái bộ có tang trước này. anh em nhìn này đó nếu như bây giờ đi chơi ấy, anh chị, mọi người à, nhìn thấy đưa 500 vào cụ hít vào nhìn thấy dĩa nắp hột à, dính như này thì liệu chúng ta có chơi được không anh em nhìn này chắc chắn là không ai chơi đúng không ạ đó là về à, bộ hột này tiếp tục tôi sẽ thử sang nắp này cái nắp này nó cũng là cái nắp hai chiều anh em nhé đây giữa hai chiều đây là nắp hai chiều đây là nắp âm dương này anh em nhìn đây tôi sẽ thử bằng cách này Đó, làm châm dính nhé đây ok ạ còn đây nó là bộ hồ tài xỉu bay anh em nhìn bắt tổng này cho nam châm vào thì hoàn toàn không dính không hít gì cả thử tiếp tục thử nắp này Đó. anh em nhìn nhé kiểu gì cũng không dính không hít đây như này đã, ok chưa đó là về thử nam châm tiếp tục tôi sẽ thử sang à, nước muối nhé đây là nước muối tôi sẽ thử cho anh em xem luôn về nước muối test nước muối cho anh em Đó. nhiều anh em cũng hỏi đây có phải là hột lệch tài lệch xỉu không nếu như mà lệch tài lệch xỉu ấy thì tôi khẳng định 100% là không bởi vì sao lệch tài thì nó chúng ta có thể lắc về tài nhiều thôi còn lệch xỉu thì nó sẽ lệch về xỉu đây tôi kiểm chứng bằng cách ngâm hột này tôi sẽ đảo mặt khác này nếu như anh em nghĩ là nó là hột lệch tài lệch xỉu thì đấy là một cái sai lầm bởi vì khi hột lệch xỉu thì nó sẽ chỉ về xỉu nhiều còn lệch tài thì tất nhiên là nó sẽ về tài nhiều nhưng đây nó không hoàn toàn lệch về một ờ, phía nào cả nó rất là cân hột rất là đều đó là thử với đường muối tiếp tục ờ, tôi lát nữa tôi sẽ thử sang ờ, dọi đèn và ở cuối clip tôi sẽ trẻ cái bộ hột này ra cho anh em xem bây giờ tôi sẽ để nguyên hiện trường này tôi sẽ bỏ lia muối ra và tôi lau hột nhé bây giờ tôi sẽ lau hột và tôi thử ờ, bằng ờ, cách dọi đèn cho anh em xem này. khi lắc ấy, thì anh em có thể giữ hột ví dụ giữ tài đang tài này chúng ta có thể giữ tài hoặc là đang xỉu thì chúng ta có thể giữ xỉu hoặc là chúng ta có thể lắc hột đi hoặc là một tài một xỉu tôi nói luôn anh em đây thì nó không thể là tôi không dám nói là 100% nhé bởi vì không thể tuyệt đối 100% được có trường hợp nó là chiến phản nhưng mà nó không quá nhiều đây tiếp tục tôi sẽ thử dọa đèn cho anh em xem đây hột trong nhá rất là trong đó. đó anh em nhìn này <clears throat> còn một cái trường hợp nữa là tôi muốn nói với anh em là cái bộ hột này ấy, tỷ lệ về bảo hoặc về bão của nó rất là lớn đây là số điện thoại của tôi 0983 30 anh em nào cần tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây bây giờ tôi sẽ thử cho anh em này. trước tiên tôi sẽ lắc gọi là hột đi có nghĩa là một tài một xỉu cho anh em xem đang xỉu tôi sẽ lắc qua tài nhé đó một năm một sáu sáu tôi sẽ lắc xuống xỉu đó, hai ba năm này bây giờ tôi sẽ lắc qua tài một bốn sáu tôi lắc xuống dưới ờ, lắc hột xuống nhé lắc uh, ờ, xỉu đó một hai bốn hột vẫn còn đang quay tròn đều ở trên dĩa anh em nhé qua tài này. đây gọi là chén phản này nhưng nó chỉ phải một chén thôi có thể nó dừng dừng ở một chén này nhưng bây giờ tôi muốn lắp qua tài thì nó sẽ qua luôn đó 146 này bây giờ tôi đã lắp xuống xỉu đó 124 tiếp tục giờ tôi sẽ giữ hột đó là lắc hột đi bây giờ tôi sẽ giữ hột cho anh em xem nhé đó. vừa 124 xỉu bây giờ là 235 xỉu tôi tiếp tục giữ xỉu nữa nhé một hai năm này tiếp tục giữ thêm chén xỉu nữa hai hai ba bốn này bây giờ tôi cố gắng giữ thêm ờ, một hoặc hai chén xỉu nữa bây giờ trường hợp này là chén phản này bây giờ đăng tài tôi sẽ giữ tài 2, 4, 5 này Tiếp tục giữ thêm chén tài nữa 3, 56 đây là về giữ um, xỉu và giữ tài bây giờ tôi tiếp tục tôi giữ thêm một sen tài nữa để cho anh em uh, không nghi ngờ không nghĩ là tôi uh, sử dụng hột nặng nhẹ hay là hột nghiêng bởi vì hột nghiêng thì chỉ có thể nghiêng xỉu thì mình sẽ lắc thì tỷ lệ về xỉu nhiều hoặc là nghiêng tài thì tỷ lệ về tài của nó sẽ nhiều nhưng mà vừa rồi tôi đã lắc là giữ được 4 hay là 5 chén xỉu gì đó và bây giờ là ba chén tài bây giờ tiếp tục giữ tài nữa đó ba ba năm tôi sẽ giữ tài tiếp 3 5 6 thêm chén tài nữa đó bây giờ sang xỉu bây giờ tôi lại tiếp tục giữ xỉu để cho anh em biết đây không phải là hột nghiêng tài nghiêng xỉu nhé đó, 144 anh em này xỉu này 1 2 3 tiếp tục xỉu này. 1 2 4 vẫn là xỉu. 1 1 5 xỉu 7 này. 5 5 3 bây giờ sang tài rồi. Đó là vừa rồi tôi thử tất cả các kiểu rồi. Vừa là lắc một đi này, lắc ờ, chén nằm này. À, bây giờ cái cuối cùng là tôi sẽ tiến hành chẻ hột đây tôi sẽ trẻ cái bộ hột này ra để cho anh em thấy anh em anh em uh, chú ý nhé có là tất cả mọi cái nó vẫn nằm ở trên màn hình của anh em lát nữa tôi sẽ để gần cái bộ hột này cho anh em xem đây anh em nhìn này. không hề có bọng nước bọng nước gì nhá rất là hột rất là đẹp nhá không hề có tăng tích gì cả tiếp tục đến ờ, hồ thứ hai thì ờ, cách đây cũng có mấy ngày tôi cũng đã làm một cái clip trẻ hột này rồi và đây nó là clip tiếp theo tôi làm và tôi trẻ hột này ra đây là cái hột cuối cùng cái này bắn đi rồi đây vẫn còn nguyên này anh em nhìn này tôi sẽ để đĩa cho anh em gần cho anh em quan sát đây đây chính là cái bộ hột tài xỉu bay anh em biết đấy hoàn toàn không có tăng tích gì nhé hột rất là động đẹp mịn không hề bọng nước cũng như gì cả đó vừa rồi tôi đã tiến hành làm một clip và trẻ hột tài xỉu bay ra và để và chứng minh cho anh em biết một điều là cái bộ hồ tài xỉu bay này hoàn toàn không tang